đó, này xì ra tay gà anh em này tiếp tục này tôm mở nha kìa tôm này à, tiếng thứ ba tôm này Đấy, máy báo luôn biết là con gà nó mở tôi mở em xem là gà này Đấy, em gì đâu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 anh em nhìn thấy không trứng nó chín này trứng chín xong trong giải rồi chuẩn xác đét luôn tiếng thứ 10 tiếng cuối cùng tiết luôn này tiếng này 100 trăm có cua mà anh em xem này Đấy. hàng chuẩn xác 100 trăm hột nó hột này nó không quan trọng hột nào xốp dưới hết rồi bóc cho anh em hột xem luôn này đây hột là hột hoàn toàn không tang này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 bán cho những anh em là hay thích chơi rồi nhá rồi cắt này không tăng cái gì Đấy. xong rồi tôi đập tô nhá anh em xem cái màn đập tô nhá Đấy. anh chỉ chưa Đấy con cháu người đập tôi nghĩa là một gì này nghĩa bình thường nha anh em nhé nghĩa là thế bình thường rồi này về đến tô này đây anh em nhìn đây nó bung bét này không phải dùng camera biết gì nhá đấy vuốt cho anh em thấy này cứng quá đấy Em đi ăn hàng là hàng xanh chín một trăm không có cái tang xích gì cả đấy bây giờ không ai chơi cái đồ tang nữa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 Đây ba tám nút này. đấy anh em nhìn này. Đây cho anh xem. Đây không bàn nó rồi. Cái này nhà thứ hai không bàn kìa. Anh nhìn này. Ngoài cá anh em biết rồi. Tự hiểu luật. Đấy. bốn tổng bốn nhân đây mình để bốc lại nhá cho anh xem nhé mình để bốc đi này ngoài 6 ngoài 6 điểm tụ cao nhất này 1 2 này 6 này 6 nút này cái tụ này có đây có 3 này đây này đây thì có 5 này đây có gì anh em lưu cho mình đây là mình đang chơi môn bài cào mình làm không hiểu nhá máy báo là chuẩn xác 100 trăm không có chuyện sai chỉ cái đầu đấy tiếp tục máy này rất thích báo hai bốn đây tôi muốn tám nút tám nút này một hai ba bốn này tôi muốn tám nút này anh em nhìn này đây này làm này không có gì này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 chín nút này tụ một 19 này này 559 này Đấy, tụ hai này bốn nút rồi ờ. tám này ba tám này nhưng vẫn không thể qua tụ một này bông cái này vẫn báo bình thường này Đấy, bông cái này ba này